rời bỏ các môn để về với Chúa Cha và ngài sẽ sự ban thánh thần thần trong đế để ngài biện toàn những lời giảng dạy những điều Chúa nói với các con người nếu ai yêu mến thầy thì sẽ phong chữ lời thầy chừng nếu đây không phải là cũng nhấn mạnh đến tình yêu quan việc làm tình yêu thể hiện bằng cuộc sống để rồi trước con những em học lớp kinh thánh ba và vào đời bộ sẽ tuyên xưng sống đó nó lưu lại sống đạo chứ không phải chỉ giữ đạo mà sống bằng hành động và cụ thể mỗi ngày kinh tế thế hiệu bằng việc làm để được nhờ đó mọi người chúng ta thật sự là môn hệ phục vụ